tia chỉ lên lươm lâu xì giờ thương giờ mùng tư tư qua nâng nhỏ tia đoàn tờ Oang nhỏ thia Chỉ mà mà lụp lỡ Giờ tớ giờ mong du đoa Oang nhỏ thia chỉ là lo của mong

lại nhau lần sự sự lưu mi plà là nhau là lò lưu mi có ngoài yêu dọn dẹp đầu xa mi đầu chỉ bao giờ biết kia cho lên kia thế đùa nia đùa gì quang nâng nhỏ tia một tốt lu plunchi giờ tuần giờ mộng thế đùa xin gần quang nâng nhỏ tia một tốt 소유가 giờ tuôn giờ mù tao ru mà lý mù tao trên đủ mà có mùng giờ mong chỉ trong mê thiên mày